động cơ này để khám phá xem ở trong thứ nhất là cấu tạo với con ờ, động cơ 133 SC này thứ hai là xem cái mắt của nó bố trí kiểu gì nó đặt nào thì tháo thì mình phải tháo hết những cái này ra này nhé đặt này nó chênh vênh này nó sẽ xem xem cái xe xịn nó quấn nó có khác gì cái các cái lõi thường không về cơ bản vẫn cứ tháo cái lắp bên này ra để vặn cho anh nhà thôi để lấy cái cục phân quýt đấy con này riêng cái thì ốc này những cái ốc này nó cũng có nó cả cái lòng đen nữa luôn mình vinh thì mình sẽ kiếm một cái lít vặn vào đây vam trong trường hợp mà nó bị à, ngập nước ấy, nước ở trong này mà không đập được ra ấy thì luồn cái lít vào đây vặn vào đây xong lấy cái vam vam ra ngoài đấy nhưng mà cái này thì mình cần bỏ cái khác này mới toanh vấn đề là đang bị tụt pin mới toanh từ rồi thì xem mà mắt động cơ nó nằm ở đâu mắt đây mình cái cái đấy là cái cái căn bên ngoài của cái gì cái gì đấy chốc lưới đấy phải đây chính là cái, cái, cái mắt đây nhé mắt đây cái mạch này mạch thì nó cũng mạch thời xưa nên nó cũng nhỏ thôi nhưng mà quan trọng mình nhìn đây này ba cái mắt này nhé nó đang úp theo một chiều úp theo một chiều mà cái mắt ở giữa này cũng không phải là đặc biệt đây mắt thời xưa thì cái mạch thời xưa thì làm kiểu này nhìn ba cái mắt này này thứ nhất là về ngoại hình nhé, ngoại hình là giống hệt nhau đây nó chỉ là mắt thường thôi ờ, không có cái vỏ bọc xịn này ba mắt này là giống hệt nhau nhé và được đặt xuôi chiều này ba mắt giống hệt nhau đặt xuôi chiều thì cái mạch không phải là mạch đặc biệt thì như này là cái động cơ nó uh, ờ, là cái dạng 120 Đấy. nhưng còn là về vị trí thì phải nhớ nhé vị trí nhớ từng vàng nó ở cái mắt ngoài cùng này bên trái này xanh nhạt này xanh đậm này để lấy máy ảnh chụp không ghi chú vào đấy là mắt động cơ của 133 F xịn lấy điện thoại chụp không để ghi vào đấy để sau này gặp những trường hợp mà Ờ, nó thợ khác nó tháo ra rồi nhưng mà nó không thay được thì mình đem đến mình còn biết chính xác như cần cần khác